moi vào trong nữa là giết mày đấy rồi What's up anh em Chào mừng anh em đến với kênh Lạ Vlog của mình Thì trước khi vào video anh em một lần nữa làm ơn hay ấn nút đăng ký phía bên dưới để ủng hộ cho kênh của mình thì lại tiếp tục với chương trình series gắp gỗ huyền thoại thì hôm nay mình sẽ nhìn thấy ở đây có một cái gì này không biết là cái như cái tai phone hay cái gì bluetooth speaker không biết nó là cái gì nhưng kia là có mấy bốn cái bốn cái iphone 4 đây người ta có ghi rõ ràng là mobile iphone 4 mà lần trước mình đã gắp rồi nhưng không được hôm nay mình sẽ sống còn ở đây anh em nếu mà thích mình gắp cái gì thì hãy comment phía bên dưới để mình có thể lần sau mình sẽ tìm hoặc là cái gì mình gặp mình sẽ gắp gắp sống còn với nó luôn đấy đấy Ôi hết giờ Đấy, anh em thấy ngay từ đầu mình đã đen đuổi rồi đúng không Nghe vẻ không khả thi cho lắm nhỉ Tiếp nha Không khả thi cho lắm Mà này gấp nghe vẻ nó lên nhanh quá không được đâu Thử xem nào Không nổi thử gắp cái trong kia nhá nó <laughs> vậy quá ghét thật <laughs> anh em thấy không nó gãy tẹt phát vào trong sống còn mình đã bảo sống còn là sống còn trong ví mình còn khoảng 2 đến 3 đồng nữa nó gãy vào trong nhìn ghét nhỉ mình ăn tham hai đồng không được rồi đấy em nhìn có thể thấy nha iPhone 4 kìa không biết chắc là hàng Trung Quốc rồi iPhone 4 à, iPhone 4 xuất xứ Trung Quốc còn tòng cuối cùng này nhưng đúng ra đồng cuối cùng không nên chơi nhỉ không được rồi à, rồi kết quả như thế nào anh em có thể thấy rồi đấy Ok sau khi sống còn với cái iPhone không thành công thì mình sẽ sang đây sống còn với cả những cái máy này anh em vẫn còn nhớ cái tay tai nghe extra bass này ở video trước mình gắp không nó ra đến 90% bên ngoài rồi mở lại luôn là gãy với trong sợ thật hôm nay đúng một ngày đen đủi mấy ngày hôm nay đen đủi rồi chứ mấy ngày đen đủi chứ đâu phải một ngày đâu mày ra đây đó ui anh em nhìn này lại một phát nữa giống cái tai nghe kia nó gác vào trên đều thật quả này sợ lỗ lợn nó moi vào trong ấy chứ moi vào trong nữa tao giết mày đấy rồi cuối cùng cũng đã được xong khi sau khi sống còn với cả cái uh, iPhone không thành công mình đã sống còn được với cả cái tai nghe này tai nghe Bluetooth Samsung cuối cùng hôm nay cũng may mắn đầu tiên đã đến với mình không thất vọng đúng không tiếp tục chơi tiếp để đây Có động lực để chơi tiếp rồi đấy Gắp cái gì giờ Gắp cái sạc tích điện nhá Được không Cái pin tích điện kia kìa Màu xanh kìa Hay gắp cái gì Chơi tai nghe này tiếp xem Phục thù mày xem nào Ngoài mày lên xem nào cái này nghe vẻ nặng lè lắm được không được trôn tuần trơn lắm không được anh em cùng theo dõi nha đấy gần ra rồi rồi phát này nó lại gầy vào trong rồi xem anh này gấp chuẩn phết nhỉ đấy gần ra rồi cố lên em cùng theo dõi nha cùng nín thở theo dõi gồng cái đít lên theo dõi gồng cái mông lên đó không được rồi chán thế quay về <laughs> xem có được không con nào đây con nào đây con này xem nào gì đấy làm ơn đi mày ra dáng cái gấp một chút được đi ấy moi lên ừ rồi ngủ lắm rồi moi lên ngủ lắm rồi đấy nó phải thế lên moi đít hay moi đầu đây nhỉ moi đít đi moi đít đi rồi không ăn thua rồi gãy ra đây gãy ra đây ôi